nhớ anh không đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần hãy chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ em đã từng khóc vì anh chia chắc chưa từng vì anh là người thừa anh xin dừng mà không một ai biết Em với anh muốn đi cùng em Đi hết đoạn đường đời Ở nơi đó chỉ có anh và em đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần Hãy chỉ là một giấc mơ Mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ Em đã từng khóc vì anh chưa Chắc chưa từng vì anh là người thương Hãy xin dừng để gói ghém yêu thương ở đời mà không một ai biết được Em ơi anh muốn đi cùng em Đi hết đoạn đường đời Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi Nơi mình nhớ là anh muốn Tất cả là sự thật Những điều đó chắc không là anh thôi nơi yên bình nhất nơi anh muốn tất cả là sự thật nhưng điều đó chẳng khó làm phải không 嗯。